Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này thì em à, giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hồ tài xỉu hoàn toàn không tăng tích và là sản phẩm độc quyền bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em các bạn tại sao em lại nói nó là sản phẩm độc quyền bởi vì bác nào đã sở hữu những cái bộ hột bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em rồi các bác cũng đã biết được rằng là những cái bộ hột này là do chính tay em làm ra và hoàn toàn làm thủ công công chứ không phải bằng cắt bằng máy CNC nếu như mà mình làm mà CNC làm xô làm ờ, số lượng lớn ấy, thì nó lại không khác gì hỗ trợ rồi đúng không ạ đây là hột hoàn toàn làm bằng thủ công làm bằng tay khoan bằng tay nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm về những cái bộ hột này khi mà bo thì bọn em bo đều có tỷ lệ bằng nhau hết chứ không phải bo bằng máy mà mình không thể đếm tỷ lệ được đó chính là cái bộ hột tài xỉu trong nhưng hột tài xỉu trong này nó lại là hột tài xỉu trong tam sắc các bác nhá bác nào đã dùng cái bộ hột tài xỉu tam sắc sắc cây mắt hí bên em rồi các bác cũng đã biết được tại sao lại gọi nó là tam sắc đúng không ạ thì cũng giống như bộ hột đó bộ hột này nó là bộ hột trong tam sắc đây các chỉ cần ngửa mặt nhất lên các sẽ nhìn đến mặt ba của nó đều là dấu sắt còn nếu như mà hột trợ thì mặt ba của nó sẽ là dấu huyền các bác nhá đó đây hột trong tam sắc đây đó mặt ba dấu sắt này để ngửa lên nha đó mặt ba mặt tam của nó là dấu sắc như thế này này các bác này và có nhiều bác thắc mắc là tam sắc và tam huyền nó khác nhau ở chỗ nào thực ra là để lắc ấy thì uh, hột nào cũng có thể lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu theo ý muốn được và bộ hột đều đi rất là đều tỷ lệ lên bảo cũng rất là cao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 tài này xỉu này được chưa ạ chén tài chén xỉu hột đi rất là đều đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ nha các bác lắc giữ thử cho các bác một vài chén để các bác thấy được cái độ hiệu quả của nó đây đang là xỉu đúng không ạ em giữ xỉu này một xỉu bão luôn này đó hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này 5 xỉu này đó chén này em hơi mạnh tay thì nó lên tài lực của em nó không đều thì nó sẽ lên tài đó vừa rồi em đã giữ được cho các bác 5 chén xỉu và trong đó đã có một chén bão đúng không ạ giữ tài thì nó cũng giống như giữ xỉu thôi bác nào mà đã sở bác nào mà sở hữu cái bộ hột tài xỉu trong tam sắc này bên cơ sở em em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc được bộ hột đi theo ý muốn của mình và cái chén kết của các bác lên đến 80 đến 90 phần trăm